Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé Đây quang cảnh à, quay mật ong định kỳ Đó đã rũ một cầu ong này các bạn Em Tony Tiến nè Rũ một cầu ong đây chúng ta để cắt quay nha Hôm nay năm nay à, hôm nay thì cũng chưa được đầy mật lắm các bạn ạ Cái cầu này vẫn bình thường nhưng chưa được đầy nhé à, Quang cảnh ong đấy các bạn đã thấy đấy cầu mình loạn ừ, đang chưa lại cầu nhiều anh lấy hai cầu anh lấy một cầu đấy các bạn nhé hai cầu chúng ta lấy một cầu thôi anh sẽ kiểm tra ổ khác bên này cái màu nào quay quay ổ nào quay đây là cận cảnh em quay luôn cho tiếng chị bắt đầu từ lúc mở thùng ong nhé ổ này nghe chừng à, mạnh quân hơn em zoom lên cho vị nhìn rõ chút cận cảnh cho các anh chị ổ này được bốn cầu luôn này à, một cầu mới bỏ phát triển đạn đàn lên các bạn nhé vì toàn bộ số lượng này ong đây là toàn bộ tách ra các bạn nhé từ một à, một vài đàn tách ra hết đấy anh đang kiểm tra xem quay cầu nào cầu mới bỏ chưa được cầu này ít mới bỏ vào đang uh, chuẩn bị uh, đẻ quân sinh sản thêm các bạn nhé ổ này nghe chừng uh, khối lượng nó mạnh nhé đó thì quý anh chị thấy cận cảnh đấy có mà ít mật nhưng mà không đấy. anh sẽ kiểm tra cầu khác các bạn nhé vừa quay mật vừa kiểm tra xem ong lượng ong như thế nào nhé các bạn nhé. không có gì à không có như các bạn nhé ít lắm có số mật đấy mà ít lắm quân chưa phát triển mấy quân bị đang bịt nắp ở đoạn dưới các bạn có quân mà số lượng ít này. ừ. bốn cầu là đông quân phủ bốn cầu nó phải phủ số lượng quân chúng ta tùy theo lượng quân chúng ta để cầu các bạn nhé chúng ta để cầu mà chúng ờ, mà số lượng quân không phủ được thì nó cũng chết cái hư cái cầu đấy các bạn đen sâu nó xâm nhập con bướm hay con đấy vào nó xâm nhập và nó đẻ nó thành bệnh anh kiểm tra cầu cuối cùng xem có được không để quay nữa các bạn không có rồi anh cầm qua thì số lượng mật cầu này gọi kiểm tra thôi chứ không có mật các bạn nhé quân thì có quân nhưng số lượng mật ít ạ đấy luôn bẻ đấy thì có nhưng mà mật ít cầu nhiều mà không có mật các bạn nhé có nhưng mà chúng ta không nên quay vì nó số lượng ít quá quay làm gì mình không quay đợt này mình quay đợt sau các bạn ạ khoảng tầm uh, nếu thời tiết mà thuận thì ờ, khoảng tuần hay chục ngày sau thôi các bạn nhé thường đấy là bọn em hay quay tầm thời điểm đó rồi em tiếp tục em sẽ vào đây ạ thì anh chị thấy đây cận cảnh này em zoom cho anh chị xem to đấy em zoom xuống nha đó để anh chị nhìn sát vào đây thực tế nhất đấy to luôn xuống Bên quanh gốc cây này nó bốn năm ổ đó các bạn này đó. Bên kia ổ, đây ổ này Cho anh thấy để vào à. Một cầu nhé Hai cầu mà Bỏ này ổ sáng này cốn rồi Một cầu thôi Còn một cầu, ổ một chứ, phải ổ nữa câu đi câu ít anh thấy bị chích rồi câu câu đấy à, câu đấy đúng là một câu ở ngoài đó câu nào mình để nhớ vị để đúng vị trí các bạn nhé chúng ta phải để đúng vị trí thì nó mới à, cân đối cầu được nhé các bạn nhé ít sợ ít hôm nay không đủ rồi nhìn lượng này không đủ mới được hai chai rồi hai chai chắc chắn ờ, hơn hai chai rồi ba chai thì được khi được nào được năm mười lít ý. như tính em tính ước lượng mà thời tiết nó nắng quá các bạn nhé tính khoảng tầm 15 chai à 10 15 20 lít nhưng không được ạ, 15 lít không được ạ. Giờ thì chắc thì được khoảng tầm 5 lít. 5 7 lít thôi. 5 7 lít chắc được. cảnh tiếp tục ờ, ổ tiếp theo các bạn nhé quả này nhá đông quân đông đó nhưng quý chị đã thấy quân rất đông quân đông chúng ta phải nên ờ, làm đứng đây máy đỡ hơn đỡ nóng quay đứng nóng nắng máy nó hay bị nhiệt độ cao các bạn nhé ngắt cạnh cảnh lấy cầu ờ, cầu sáp ong quay mật nuôi ong nuôi tại nhà các bạn ạ cũng ít nghe cầu này cũng không có mấy anh trưởng mặt bên em nhìn thấy chưa có mật đã chưa đầy mật ột hai mà hai cầu thấy cũng thua mình cũng nên ờ, thỉnh thoảng mở kiểm tra ong các bạn nhé không nên kiểm tra mỗi ngày thôi hả tính để làm dư thư dư thừa cắt ra vứt đi anh cắt đi để không đó nó làm tầm bậy tầm bạ các bạn nhé để nó cho nó làm nó làm không đúng của nó là mình phải bắt nó làm nó đúng cầu Đó, cho làm bệnh thấy các bạn chưa làm tầm bậy tầm bạ để có mật đấy mấy cái có mật có con đấy các bạn nhé có con thì để luôn để chứ không để à uống cho sinh sản được con Chú trẻ à? Ừ. Chú trẻ là phát triển mạnh lắm các bạn nhé. Này, này Đây, ba cầu một cầu cầu mới à. Cầu mới anh bỏ anh kiểm tra luôn nó đang à, nằm à, ổ nằm tổ các bạn đang xây đấy xây để đẻ con các bạn đấy thời tiết nắng nóng vì à, các bạn thấy là hiện tại giờ mình từ miền Bắc đến Huế là nắng nắng nóng lắm nhá ba mấy độ cơ các bạn ạ báo đến bần từ giờ đến 30 tháng 4 ngày mai bắt đầu tăng khối thì nóng tăng cường nữa xong bỏ ngăn vô à từng miếng ngăn đó không thèm à câu dựa biết cầu sao anh đang kiểm tra cầu đây các bạn mất chúa đây à? ừ. mới cho à? cho khi mua sáng này sáng à? nay khánh đến ừ, sớm thế à tôi không lấy một ừ. tôi gặp ờ, khánh đi chợ đó sáng nay sẽ chạy lúc chạy về anh chạy về tôi chạy đi gặp luôn đó. tối nay mời ăn quẩy luôn à nó chơi thân với riêng nhỉ à, à, à hải chứ nó mới hải là thân nhau đó có mặt á mà ít mặt lón đấy trên phần trên trắng được một mặt mặt bên đây ít con con nhúng quay mẹ toàn một mất con nhúng một đứng đuôi cả ong được nhiều rũ đó bắt đầu rũ nó ra các bạn nhé động nó ra đấy bảo vệ cầu không được chích chưa bị chích chân rồi các bạn rồi xong một đường mới được một cầu thôi các bạn nhé anh kiểm tra cầu tiếp theo đã rũ ra này bong nó bay tôi toán loạn nữa các bạn này ong vỡ trận này có nhưng mà anh phải để nhiều lúc anh sợ để tôi thì đứng cách xa một chút các bạn nhé nhà lúc ờ, đứng đây rất nguy hiểm đấy các bạn mật mật nhiều đó có được mật nhiều đó hai mặt luôn được cái cầu đó nó mà quay để lại cầu một cầu đó quay cho rửa thùng các bạn nhé quay mà quay ít quá thì số lượng nó 空了。